chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kỳ duyên đi lên chào mừng các bạn đã quay trở lại kỳ duyên daily không là bắt đấy <laughs> nào, hôm nay thì à, chúng ta sẽ đến với ờ, vlog vlog đặc biệt vlog đặc biệt <laughs> hôm nay chúng ta sẽ đến với vlog đặc biệt thì là bình thường là các chị em ờ, thì rất là thích thú là đập ờ, đập hộp những món hàng hiệu đúng không nhưng mà ngày hôm nay thì ờ, chúng ta sẽ đập hộp những món quà của các bạn rất yêu thương duyên và triệu đã dành thành cho triệu trong một cái buổi mà uh, sinh nhật rất là bất ngờ tại hà nội hôm nay thì uh, chúng ta có thể thấy là ở trên bàn này thì chúng ta có rất là nhiều những cái món quà đến từ uh nhiều vùng miền khác nhau thì à, như các bạn nói là trong tất cả những món quà này thì à, vừa có những món quà các bạn ở Hà Nội này vừa có những các bạn các món quà từ những bạn ở à, Sài Gòn nữa thì hôm nay thì Diên cũng đang rất là thắc mắc là sẽ có những cái món quà gì ở trong đây đây thì thì Diên ăn bốc thôi ăn đi nào <laughs> rồi chúng ta sẽ đến món quà đầu tiên là một bó hoa thì mình có thể thấy là đây là những bông hoa đây là một à, review và chúng ta có một bông có những bông hoa ở trong này <laughs> rồi đây giờ sẽ đến à, với món quà tiếp theo một uh, à, chú gấu bông rất là dễ thương và xinh đẹp nhưng mà hiện tại thì bây giờ mình chưa định nghĩa được đây là con uh, gấu hay là con chó nữa thì uh, theo như các bạn nói thì uh, có thể gọi mà em bé này là em bé giống chó thì uh, mình có thể thấy là đây là một uh, em uh, gấu bông được làm uh, bằng bông và bên ngoài thì uh, uh, được uh, khâu bằng vải với những uh, đường khâu rất là sắc nét chị là không uh, và đây quên không giới thiệu với tất cả mọi người đây là một uh, uh, camel với một uh, để mà mời một camel mở cam để được mời được camel này <laughs> công đoạn rất là khó khăn và với một cái giá rất là cao dường như là không thể nào mà có thể uh, uh, mình nghĩ được là giá là bao nhiêu và uh, xin giới thiệu các bạn của chúng ta là Trà Sư Mẫu Minh Chi người ờ, tình cảm như nào thì mọi người tự biết. nhưng mà tại sao các bạn món quà mình những hai lá thư nhỉ? cái đấy là điểm chung vâng, cái này là theo uh, thể theo yêu cầu của các bạn thì là các bạn muốn là cái tình cảm này là sẽ riêng tư thường vào cổ luôn Không, cái này là cắm vào à, nè Cắm vào sao Cắm luôn Thì đây là một chiếc uh, máy massage thì có thể thấy là rất là hiện đại ạ Màu nâu sang trọng lịch lắm ở bên trong thì có rất nhiều những uh, ờ, hòn bi thì theo mình thấy là ở <laughs> ờ, đây thì có thể khoảng trên dưới một chục hòn bi để mà khi mà mình cắm điện vào thì có thể là lăn xung quanh cái vùng cổ của mình cắm này cắm này à, không phải à? trong này trong này khi mà mở uh, cái khóa ra thì chúng ta có thể nhìn thấy uh, những bộ phận ở bên trong ạ mà tôi nghĩ là uh, đừng nên nhìn ạ rồi và đến uh, món quà tiếp theo một món quà mà mình uh, cảm thấy uh, rất là ngon miệng có thể đó là signature của lần nào gặp gỡ thì duyên có chiều nhận được món quà này hết Vì cái gì rồi nhờ nhìn gì chẳng biết nhìn tôi tự không nhiều quà mà nhưng mà nói như thế là đã biết là đang nói tới món nào và đây là những trái quýt rất ngon và màu nước <laughs> cái này là nhìn bao bì này chắc là là, là quýt ngoại đấy không phải là ừ, quýt Việt Nam đâu này với mấy bạn hơi lố hơi lố giờ nên có khi là tối nay mình sẽ ăn ờ, một đống bít này để no luôn buổi tối và vâng. mình đi ăn đêm nữa đây là tình cảm của bọn mình dành cho các bạn giờ mình sẽ ờ, thay vì là ăn tối bọn mình sẽ ăn <laughs> quýt thay cơm <laughs> rồi món bài tiếp theo có món quà là để kéo không? cái này là sao khui nhỉ? Rồi ạ. À. chị ơi cái này nó cái này nó đừng đừng rơi <laughs> <laughs>